Bạn có biết rất nhiều vi sinh vật xung quanh chúng ta có vi khuẩn tốt và cả vi khuẩn xấu. Các vi khuẩn xấu tấn công vào cơ thể chúng ta qua nhiều đường, qua da, qua mũi, họng hay nhiều nhất là đi qua thức ăn vào trong cơ thể. Vào giữa thế kỷ 14, một đại dịch chết chóc nhất trong lịch sử nhân loại gọi là cái chết đen đã giết chết từ 30 đến 60% dân số châu Âu, tức là khoảng 25 triệu người do sự bùng phát của bệnh dịch hạch gây ra bởi vi khuẩn Yersinia pestis. Đến những năm 40 của thế kỷ 19, bác sĩ Alexander Fleming đã tìm ra loại kháng sinh penicillin đầu tiên. Sau đó, nhiều loại kháng sinh đã lần lượt được tạo ra và phát triển mạnh mẽ. Hàng loạt căn bệnh từng đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng loài người như các chứng viêm nhiễm, nhiễm khuẩn, như lao, viêm phổi, viêm màng não được điều trị và khống chế có hiệu quả. Nhưng với việc lạm dụng và sử dụng không đúng cách kháng sinh của chính chúng ta đã khiến kháng sinh trở thành hiểm họa. Đó chính là tình trạng các vi khuẩn thích ứng với các loại thuốc kháng sinh và khiến các loại thuốc này không còn hiệu quả trong điều trị bệnh. Nhiều loại siêu vi khuẩn kháng thuốc đã xuất hiện và loài người chưa có thuốc gì để chế ngự chúng. Khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới nếu không thay đổi, đến năm 2050, kháng kháng sinh sẽ trở thành đại dịch toàn cầu và gây tỷ lệ tử vong lớn nhất hơn cả bệnh ung thư. Cứ mỗi giây sẽ có 3 người chết vì kháng kháng sinh trên toàn cầu. Loài người có thể diệt vong vì chứng nhiễm trùng cơ hội. Hãy thử tưởng tượng, bạn chỉ bị đứt tay hay ngã xước chân cũng có thể dẫn tới tử vong do không có thuốc gì có thể chống lại nhiễm trùng. Hãy hạn chế dùng kháng sinh ngay hôm nay và tìm kiếm các biện pháp giúp tăng cường hệ miễn dịch để đảm bảo cơ thể bạn không bị nhờn kháng sinh cũng như bị vi khuẩn kháng kháng sinh xâm nhập. Hệ miễn dịch được xem là hệ thống bảo vệ tự nhiên của con người, giúp ngăn ngừa và tiêu diệt những kẻ xâm lược có hại cho sức khỏe. Một trong những yếu tố quan trọng của hệ miễn dịch là các kháng thể. Đây chính là lực lượng chiến binh mạnh mẽ để xây dựng hệ thống miễn dịch khỏe mạnh, với vai trò ngăn ngừa và tiêu diệt vi khuẩn, độc tố, virus và các kháng nguyên khác. Một loại thực phẩm tỏ ra hữu hiệu trong việc giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng là nguồn cung cấp kháng thể tự nhiên, đó chính là sữa non từ bò. Sữa non bò được chứng minh là chìa khóa cho sức khỏe, hỗ trường, stress và dinh dưỡng không hợp lý, từ đó sức đề kháng giảm sút, cơ thể dễ mắc bệnh tật hơn. Bạn có thể hành động ngay bây giờ để tự bảo vệ bản thân và gia đình. Chỉ cần thay đổi thói quen sử dụng kháng sinh tùy tiện, thay vào đó hãy tăng cường các thực phẩm hỗ trợ miễn dịch. Bạn đã tạo nên một sự thay đổi lớn. Alpha Lipid Lifeline là thực phẩm bổ sung có thành phần sữa non, có nguồn gốc từ New Zealand đến từ tập đoàn New Image International với thành phần kháng thể và các yếu tố miễn dịch tự nhiên đã được chứng minh loại loại thực phẩm tăng cường miễn dịch hiệu quả. Khi sức đề kháng của cơ thể được nâng cao, bạn có thể chống chọi lại được các tác nhân gây bệnh mà không bị phụ thuộc vào kháng sinh. Alpha Lipid Lifeline, bữa sáng kháng thể, mỗi người mỗi ngày.